Chào các em, chào mừng các em đến với kênh Kamioka IT Center. Đây là chuỗi bài giảng về IT chuyên ngành, IT Yogo, giúp các bạn công tơ tiếng Nhật trong lĩnh vực IT có thể làm tốt hơn công việc của mình. Và hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em về các từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xoay quanh từ từ khóa là file. Thì file à, uh, ờ, thì rất là đơn giản rồi, nó dịch sang tiếng Anh là file hay đúng ra là là từ tiếng Anh nguyên gốc ấy, xong rồi viết bằng uh, chữ katakana để biến thành từ tiếng Nhật thì nói nói như thế mới là chuẩn hơn thế còn nếu mà nói dịch lại thì thì nó chính là cái từ file ở trong tiếng Anh uh, và hoặc là chúng ta có thể là uh, dịch sang tiếng Việt uh, đó là tệp tin đấy nhưng mà trong IT ấy, thì việc giữ lại tiếng Anh ở rất là nhiều từ chuyên ngành thì lại giúp cho cái câu dịch của mình trong sáng hơn và dễ truyền đạt hơn đấy các em ạ À, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về các từ chuyên ngành tiếng Nhật đi kèm với từ file đự này nhé. file maori yoga các các cái từ chuyên ngành xung quanh xoay xung quanh cái từ file ghép cùng cái từ file rồi chúng ta sẽ có một từ đầu tiên đấy là từ file Keiseki file Keiseki chúng ta sẽ đi đến định nghĩa của nó ừ, trước nhé thì nó sẽ chính là tố họa này là định nghĩa nhé file Keiseki tố họa Pascal nhỉ Smart Home đấy Cite no file do no application đấy 扱おうかを決めた企画no koto desu. Ở đây các em sẽ gặp một số từ chuyên ngành đi kèm khác thì nhân tiện chúng ta cũng sẽ kết hợp học luôn. Ok. Um, chúng ta sẽ có từ gì file được keski là từ đầu tiên thì nó chính là định dạng file. Mình có thể là dịch nó là định dạng file. Ok, vừa nãy chị đã nói về cái việc mà mình giữ nguyên tiếng Anh rồi và cái từ file, cái từ file file rự này mình giữ nguyên tiếng Anh là file thì nó sẽ trong sáng nghĩa hơn và nó viết cũng ngắn gọn hơn nhiều và truyền truyền đạt được ý cũng uh, dễ hiểu hơn trong sáng hơn mình sẽ thống nhất với nhau là mình sẽ giữ nguyên cái từ file đự này dịch ra là file nhé thì ở đây chính là định dạng file định dạng file có nghĩa là gì pasukong nhạ sumaho sumaho là cái gì các em có biết không nghe có thấy quen quen không pasukong thì có thể là biết rồi đúng không pasukong là máy tính thế còn sumaho là gì nó chính là viết tắt của từ smartphone đấy thì nó rút gọn lại rút ngắn lại thì nó thành smartphone đấy smartphone de site no file o do no application de atsukau ka kimeta kikaku no koto đấy thì uh, cái cái định dạng file này nó phải là làm sao được đầu tiên là được tạo ra nhé được tạo ra bởi một cái phần mềm tương ứng đấy và khi mà tạo ra phần mềm tương ứng và nó được lưu lại thì khi mà mở nó ra thì nó cũng phải được mở bằng phần mềm tương ứng chứ không thể nào mà tạo ra bằng phần mềm này mà mở bằng phần mềm khác được được chưa thì có một số ờ, có một số định dạng file mình có thể mở được uh, bằng uh, có một số định dạng file thì mình có thể được mở mở bằng nhiều nhiều phần mềm khác nhau um, uh, ví dụ như là hoặc là hoặc là một phần mềm có thể ờ, mở được nhiều định dạng file khác nhau nhưng mà nói chung nhìn chung là những cái định dạng file đấy hoặc là những cái phần mềm đấy nó phải có cùng một mục đích nó phải có cùng một ờ, gọi là tiêu chí ví dụ như phần mềm để mở audio hoặc là video chẳng hạn đấy thì nó sẽ cùng là một cái loại video thì chúng ta sẽ có thể mở được cả, cả những cái phần mềm đuôi .avi hoặc đuôi .mp4 đúng chưa đúng chưa hoặc là ví dụ như file video .mp4 thì chúng ta có thể mở được bằng nhiều phần mềm khác nhau như Windows Media hoặc là uh, mở bằng ờ, các cái phần mềm ờ, khác uh, để play file được thì thì không giới hạn là chỉ một phần mềm mở được một loại file nhưng mà nếu một phần mềm mở nhiều loại file hoặc um, hoặc là uh, nhiều loại file hoặc là một một loại file được mở bởi nhiều phần mềm thì những phần mềm đấy hoặc những loại file đấy nó sẽ có cùng của cùng chung loại với nhau nhé các em nhé đấy thì file được Keisiki đôi khi người ta có thể dùng uh, bằng một từ thay thế đấy là file được formato ok thì chúng ta sẽ có thể ờ, dùng hai cái từ này tương đương như nhau tiếp theo đấy thì uh, chúng ta sẽ đi đến một cái khái niệm tiếp theo là các cơ chô các cơ chô cô các cơ chô cô thì nó liên quan gì đến file được Keisiki đấy, file được Keisiki là là định dạng file định dạng file thì vừa nãy chị nhắc đến chữ uh, đuôi mp4 đuôi avi hay đuôi đuôi gì đấy thì những cái loại file nào thì nó sẽ có cái định dạng chấm uh, uh, chấm đuôi gì đó ở đằng sau đấy thì cái chấm đuôi gì ở đằng sau đấy nó chính là các cái chô xì mình dịch là đuôi đuôi của file ấy đấy thì mình thử đi đến định nghĩa của nó xem xem họ nói gì nhá file uh, à, file được KSQ file được meno uh, à, matsubi tức là ở phía cuối matsubi mặt là mặt mặt sự là phía cuối rồi đúng không ở phía cuối của nó ní uh, ờ, fuyo sare ờ, fuyo sare được các choko à, các cơ chô si các cơ chô si de miwake được cô tổ ga dekimasu tức là làm sao nhỉ định dạng file thì có thể phân biệt được bằng cách là chúng ta sẽ nhìn vào cái uh, cái phần cuối của tên file được chưa nhỉ đây các em nhìn à, nhân tiện chị sẽ dạy các em cấu, cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật luôn cũng ok nhé file được KCQA này là định nghĩa này file được meno uh, à, mặt là uh, phu uh, fuyo sare được si de miwake được koto ga dekimasu mình sẽ dịch từ cuối lên nhé có thể làm sao phân biệt miwake được phân biệt nhìn nhìn phân biệt bằng cách nhìn nó đúng chưa mi ok được phân biệt bằng cách nhìn nó ờ, nhìn nhìn vào đâu nhìn bằng cái gì để phân biệt được thì nó là gì ờ, mặt à, phai được meno mặt zubini fuyo sare được các cơ chô các cơ chô xỉ tức là nhìn vào cái cái cái đuôi được đính kèm ở cuối tên file đấy bổ nghĩa mà đấy cái đuôi này là cái đuôi gì cái đuôi này được được đính kèm vào ở cuối của tên file được chưa nhỉ

tức là máy tính mới mua về hoặc là hoặc là cái cái cái cái ờ, máy smartphone của mình đấy thì về cơ bản thì làm sao nhỉ Hiyoji đây cũng là một từ chuyên ngành rất là hay dùng ở trong uh, ờ, IT Yogo những em nhé Hiyoji là không hiển thị ẩn đi đấy ẩn đi thì cái ki hông thì ki như ạ là về về về cơ bản thì các cái chô si nga hi hiu di ni nát tê ma sử nga chỉ trạng thái đúng chưa nát tê ma sử chỉ cái trạng thái của nó là ở trạng thái bị ẩn đi ẩn đi cái gì ẩn đi cái các cái chô si là ẩn đi cái cái đuôi của file này đúng chưa nhưng mà làm sao sete sư henko cô tổ de các cái chô si o hiu di sa sê seru koto nga de kimasu nhưng mà làm sao mình có thể là thay đổi bằng setting để có thể làm sao uh, hiển thị à, Hyoji thì sẽ có từ trái nghĩa với nó là hi Hyoji đúng chưa ở trong uh, sản xuất phần mềm là uh, rất ừ, rất hay là dùng cái từ này ở trên màn hình với cái trường hợp này thì cho hiển thị cái mục này ra với cái trường hợp kia thì sẽ ẩn nó đi nên là cái từ Hyoji và hi Hyoji rất là hay dùng luôn đấy thì ở trong trường hợp này ờ, khi mà mình thay đổi cái setting là thì mình có thể làm hiển thị cái đuôi của file ra được được chưa đấy các cơ chế siêu hiêu di sa se được cô tổ đế nhờ bằng cái việc mà hiển thị cái đuôi của file ra đấy sư rự cô tổ đế nhờ cái việc đấy bằng cái việc đấy đúng chưa mình dịch như vậy tayo sư rự application á hang bét sử để kitari virus à, sử ya maru waya nado no kiken se nga aru cả đô cả ô hang đang sư rự cô tổ ngã kano để sự tức là làm sao nhỉ bằng cái việc nhờ cái việc mà hiển thị ra cái cái đuôi của file này thì chúng ta cũng có thể là hang đăng cái gì ờ, hang đăng đề Kitari có thể hang đăng ờ, cái loại ứng dụng application mà có thể đối ứng được với cái file này đấy thì mình nhìn cái đuôi chấm uh, ờ, xlsx này thì mình biết rằng à cái application để đối ứng để mở cái loại file này hoặc là đã dùng để tạo ra cái file này là application gì chúng ta biết rằng nó sẽ là Excel đúng không đấy hoặc là uh, ờ, đuôi dot uh, ờ, ờ, chấm chấm doc này thì chúng ta sẽ biết đấy là phần mềm Word đúng không thì nhờ cái việc mà chúng ta nhìn cái đuôi file eh, thậm chí đôi khi là cũng có thể nhờ với cái cái việc nhìn thấy icon của file nữa cái icon nhỏ nhỏ ấy thì chúng ta cũng có thể đoán đoán biết được là cái application mà Taio cái cái cái cái file này chưa ngoài ra thì chúng ta cũng có thể biết được là uh, cũng cũng có cũng có thể phán đoán được về cái tính bảo mật uh, những cái file mà có đuôi lại cái đuôi lạ đuôi không thông thường thì có thể là do virus gây ra thì cũng ờ, cũng nhờ cái việc mà hiển thị đuôi file này thì chúng ta cũng uh, nhanh chóng biết được là máy của chúng ta đã có thể nhiễm được một nhiễm một cái loại virus và nó làm biến đổi cái cái cái cái, cái nội dung file cái đuôi file nó sang uh, sang một cái đuôi hoàn toàn lạ ok đến đoạn này thì hiểu rồi đúng không vậy thì chúng ta học được những từ chuyên ngành gì ở trong cái um, cái trang này à, đầu tiên là các cái chosi nhá là đuôi của file nhá rồi matsubi là ở vào phía cuối đúng không fuyo là uh, được đính kèm vào đúng không đấy được đính kèm miwake được là làm sao uh, nhìn và phân biệt được đúng không uh, tiếp theo là sumaho à không cái này ở trước rồi đấy hi hiu gì đấy hi hiu gì nữa rồi tiếp theo à, hết chưa key kensei là cái à, tính à, nguy hiểm à, về về mặt security được chưa đấy ok à, rồi ờ, như ở đây thì chị đã nêu ra một vài ví dụ như là uh, dot xlsx xls ấy, xlsx với xls thì là với những cái uh, phiên bản của office uh, uh, 2000 lẻ ba trở xuống sao chị không nhớ lắm còn cái đuôi XLSX này là với những cái phiên bản của của cái Office ờ, nó nó mới hơn ờ, như là 2010 trở đi ờ, đại khái là như thế chị cũng không nhớ chính xác năm nhưng mà tóm lại là nó rơi vào cái khu vực năm đấy thì uh, lâu lắm rồi thì cái này những cái file mà đuôi XLS là không còn dùng nữa tiếp theo Word cũng thế file Word cũng thế thì chúng ta sẽ có những cái loại uh, file mới là doc doc x chứ đuôi chấm doc là dùng những phim phiên bản rất là cũ rồi bây giờ hầu như cũng không support mấy nữa rồi rồi những file ảnh file ảnh thì có rất là nhiều loại đuôi file như .png này .jpg hoặc là .gif này vân vân vân vân thì cứ nhìn thấy đuôi này nhiều khi là chúng ta đã biết rằng à đây là file ảnh đúng chưa à file ảnh này thì có định dạng là nhẹ hay nặng À, rồi nọ kia thì có thể là biết được khá nhiều thông tin khi mà mình đã uh, quen thuộc uh, sử dụng quen thuộc rồi nên là cái các cơ của của của file rất là quan trọng đưa ra chúng ta rất là nhiều những thông tin Ờ, tiếp theo một cái từ mà xoay quanh cái từ file rự nữa mà chúng ta cũng rất hay gặp đấy là từ file rự yorio được chưa là dung lượng của file đấy ví dụ như một đồ vật thì mình sẽ có ờ, cái gì mình sẽ có những cái gì để đo uh, cân nặng này nặng nhẹ này đúng không rồi thể tích của nó là khoảng bao nhiêu này thì với file cũng vậy cái thông tin chứa trong file đấy nó nặng hay nhẹ à, nó nó chứa cái dung lượng lớn hay nhỏ thì nó cũng sẽ được đo bằng uh, một cái đơn vị mà gọi là bit by đấy uh, thì cũng giống như uh, ờ, gam gram kilogram thì chúng ta sẽ có những cái đơn vị nhỏ và những cái đơn vị lớn và mỗi một cái đơn vị lớn thì thông thường là sẽ bằng một nghìn lần đơn vị nhỏ đúng chưa nhỉ? Đấy, thì ở trong cái cái đơn vị của cái công nghệ thông tin này cũng vậy. Chúng ta sẽ có những cái đơn vị như bit, uh, ờ, byte, rồi là kilobyte thì cứ thêm kilo. Uh, cái này như kiểu common knowledge đúng không các em nhỉ? Bây giờ một một k 2k ấy là cứ tương đương với 1.000 rồi uh, mê cũng thế đấy thì ừ, ghi gigabyte thì nó cứ uh, gấp 1.000 lên dần thì cái này có thể là các em sẽ tìm hiểu ở một bài khác nhé thì dung lượng sẽ được đo bằng uh, bằng các cái đơn vị như thế này được chưa tiếp theo là dung lượng file thì làm sao Pascal nona cani a rự file được dạ folder đà quá sbeteno kilobyte dạ megabyte na đổ đế yo điều ga hiu di sare temasu đấy thì chúng ta sẽ có làm sao à, tất cả những cái ờ, cái file hoặc những cái folder có ở trong uh, trong trong máy tính thì làm sao toàn bộ thì sẽ được hiển thị dung lượng bằng ma, uh, kilobyte hoặc megabyte đúng chưa đấy thì uh, thì thì đây là cái đơn vị để đo uh, cái dung lượng của một cái tệp tin ở trong máy tính nó cơ bản rất là cơ bản rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thông tin gì file rửa giả dạ, folder uh, folder đài y gai ní mổ Pascon Okosei Suru uh, Buhin DR Memory Hard Disk SD, SSD um, ờ, Siuhen Kiki no USB Memory um, uh, Memory Card Nado Demo Megabyte và Gigabyte tối hiệu tăng hình ngắt cao arithmetic à, rõ ràng là khi mà chúng ta sẽ có một cái cái cái file có một cái dung lượng thì chúng ta sẽ phải xác định là chứa cái file đấy vào cái gì thì ở trong công nghệ thông tin thì chứa cái file đấy vào ổ cứng này vào những cái cạc thẻ nhớ này thì chúng ta cũng phải xác định được là cái ổ cứng đấy nó có dung lượng chứa được tối đa bao nhiêu bao nhiêu thì nó chật thì nó đầy đúng không đấy ờ, cái cạc cái cạc ờ, memory card hoặc là cái USB thì cũng thế nó cũng chỉ có một cái ờ, cái khoảng không gian nhất định tối đa để có thể là nó nó chứa được bao nhiêu dữ liệu thôi đấy thì thì cái cái cái khoảng uh, dung lượng tối đa mà nó có thể chứa được nó cũng đồng thời sử dụng cái đơn vị megabyte và gigabyte này ờ, thì cái này ờ, các em có thể là chưa va vấp với công nghệ thông tin quen nhưng mà nó lại rất ngược lại nó lại rất là quen thuộc bởi vì là bây giờ máy tính nó đã quá là phổ cập rồi điện thoại thông minh nó phổ cập rồi đúng không em đi mua máy tính là cũng biết rằng là à cái này dung lượng ổ cứng là bao nhiêu bao nhiêu ghi rồi hoặc là các em mượn USB thì hỏi USB của mày dung lượng bao nhiêu tao cần có một cái file làm sao cần có có một cái file à, video nó nó đến 2 ghi cơ nếu mà mượn một cái USB USB mà chỉ có ờ, một uh, ghi thôi thì rõ ràng là sẽ không chứa được ờ, đủ cái file đấy để mà copy đấy thì thì uh, cái cái cái để chứa cái cái để chứa file cũng phải được làm sao sử dụng cái đơn vị giống như là cái dung lượng của file vậy thì trang này chúng ta sẽ học được cái từ vựng chuyên ngành là gì file được yodio là dung lượng của file đúng chưa chúng ta đã học được là kilobyte megabyte ờ, gigabyte rồi cái này quen thuộc rồi tiếp theo chúng ta học được từ gì nữa uh, Pascal C, sư tử bư ở ờ, bư hing tức là những cái bộ phận mà cấu tạo nên máy tính cấu thành nên máy tính đúng không hoặc là siêu hên kiki tức là những à, cái thiết bị ngoại vi Đấy, từ này hay lắm nhé thiết bị ngoại vi siêu hên kiki thiết bị ngoại vi nhé thiết bị ngoại vi là những cái thiết bị mà cắm thêm vào cái máy tính của mình đấy đấy thì mình gọi là thiết bị ngoại vi hết ví dụ như USB cũng là thiết bị ngoại vi đúng không ổ cứng cắm ngoài cũng là thiết bị ngoại vi đúng không printer cũng là cũng là thiết bị ngoại vi đấy cho nên hôm nay chúng ta học về file dự nhưng mà vẫn uh, có thể mở rộng được ra rất là nhiều những từ chuyên ngành khác ok uh, chúng ta lại bắt gặp một cái từ file dự yodio thì chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi uh, lại gặp một số người nói là file dự sai dự đấy file dự sai dự là kích cỡ của file còn đây là dung lượng của file thì nếu mà ở một vài trường hợp ấy thì cái cái cái hai cái từ này nó lại đồng nghĩa với nhau thế nhưng khi mà đề cập à, đây chị đọc luôn cái định nghĩa này cho mọi người xem nhé file được size dự tố à computer de atsuka file được no yorio no koto o imasu tức là trong rất là nhiều trường hợp thì nó sẽ đồng nghĩa với à, với cái từ file được yorio được chưa ờ, hard disk cử na độ ni file được o tên sô sư sai na độ á この要領をしっかりチェックしておく必要があります。À, cái này thì giống như chị vừa nói đấy. Ừ, thì làm sao? Muốn uh, chuyển tenso là uh, là forward đấy, chuyển uh, gửi gửi đúng không? Gửi file vào ổ cứng hoặc là uh, copy file vào ổ cứng đấy thì là kono yorio shikari check state thì phải check check cái dung lượng của ổ cứng đấy có đủ không? Check cái dung lượng của file là bao nhiêu? Đấy, nên là phải shikari check state uh, ô cự hitsuga arimasu chứ không ngồi đợi một hồi để copy đến đoạn nó hết hết dung lượng ờ, ờ, không đủ dung lượng thì nó mới báo là không đủ dung lượng thì lại mất công của mình đúng chưa? Ờ, Sono sư chi ni oste data o computer ni hozon suru koto ga dekimasu. Rồi tiếp theo machigai yasu ga zo file size. À, à vậy thì file size nếu mà dùng trong trường hợp của um, của file ảnh thì nó lại là rất là dễ nhầm ok nó nhầm như thế nào ờ, ở ờ, trong trường hợp file ảnh thì thì nó sẽ lại mang hai ý nghĩa có thể là mình đang nói về dung lượng của cái file ảnh nhưng lại có người hiểu nhầm nó lại là à, gazo no file được sai dự hóa dốc cử yoko to haba no nagasa no imi to matsugai hito ga oi à, có rất là nhiều nhầm người nhầm cái cái từ file file được sai sự là kích thước của file này với là kiểu uh, kích thước uh, ngang với lại dọc của nó ấy thì là uh, là là nó sẽ lại bị nhầm sang cái ý nghĩa là chỉ kích thước ngang dọc của file chứ không phải là dung lượng của của file đấy thì các em cũng chú ý điểm này khi mà khi mà nói đến file ảnh ấy chúng ta có phần cần phải làm clear rõ ràng với khách hàng rằng là à anh đang đề cập đến dung lượng của file hay là đang đề cập đến kích thước uh, về chiều dài chiều rộng của file đấy ví dụ như uh, khách hàng yêu cầu là um, kono file หรือว่า uh, nổ đế Ờ, phai rửa yodio ờ, herastecrasai nếu mà nói như thế thì rất là là rõ ràng rồi tức là anh hãy hãy giảm cái ờ, cái độ nặng của cái file của cái file này bởi vì là làm sao nó nó là quá nặng đúng không nhờ anh giảm cái cái độ cái dung lượng của cái file này xuống đấy thế nhưng mà nếu mà khách hàng nói là kono file rửa qua ô môi để nổ đế file rồi sai rồi heraste sai thì nó lại mang hai ý nghĩa một là mình giảm dung lượng giảm dung lượng thì nó sẽ là có thể là làm sao làm cái chất lượng ảnh của nó giảm đi nhưng mà vì ảnh không phóng to cho nên giảm chất lượng ảnh ờ, vẫn không làm ảnh hưởng gì đến cái cái việc view của ảnh ờ, ở trên màn hình đấy thì mình có thể hiểu theo nghĩa giảm dung lượng nhưng ờ, mà nếu mà giảm kích cỡ của pha của của của chiều chiều dài chiều rộng cũng có thể làm giảm giảm dung lượng của ảnh đúng không đấy cho nên là cũng có thể làm nhẹ ảnh thế cho nên khi mà nói về file file được sai dự thì cần phải confirm lại với khách hàng là ý anh là giảm dung lượng Yorio hay giảm về à, cái gì nhỉ Nagasa của Yoko và Haba nhớ nhất ok à, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một từ tiếp theo à, đi kèm với từ hay đi kèm với từ file file rự đấy là file được à, ờ, import tức là làm sao import file ở ờ, cái cái này thì giữ nguyên hết cả tiếng Anh cho chị nhé là import uh, import file vào trong hệ thống đấy giữ nguyên tiếng Anh nhé chị không tìm được một từ tiếng Việt nào mà nó hay ho tương ứng mà nó dễ truyền đạt bằng cái từng tiếng Anh nguyên gốc của nó đấy uh, import tổ file được uh, Keski list tổ box của sự thì đầu tiên là khi mà uh, import file mình phải làm sao mình phải lựa chọn xem là cái loại file mà mình sắp import đấy nó thuộc cái loại file gì kiểu check cách check cái ski ấy à, check cái cái ski của file đấy thì ở đây chị chị ờ, chị ờ, chị ờ, làm thử một cái list list tổ bóc của sự ở đây nhá thì ở đây khi mà ừ, quay lại cho em xem nhé khi mà click vào cái nút này để sổ xuống cái cái list tổ bóc của sự này đấy sổ xuống thì chúng ta sẽ sẽ được chọn lựa được là cái loại file cái loại file được Keski mà mình dự định import tức là mình dự định đưa cái file đấy từ uh, bên ngoài vào trong cái hệ thống của mình đấy thì ở trang này mình sẽ học là từ file được import tổ và từ list tổ bóc cái sự rồi tiếp theo khi mà import file vào thì chúng ta sẽ uh, có uh, trong spec ấy, trong spec mô tả của khách hàng đấy thì sau khi import vào thì nó sẽ có những cái phản ứng của hệ thống đối với cái file mà nhận được như sau à, ví dụ như new doc của cô mốc của gasage rồi đấy file được cái to file được vô điều mô môn đài nai ba ai tức là làm sao ờ, các cái mục nhập vào xây rổ đế tức là các mục nhập vào đều là đúng gặp bất cứ dự án nào cũng sẽ gặp cái từ xây rổ này đảm bảo luôn đấy các em các em học cho chị từ xây rổ nhé tức là các cái mục nhập vào làm sao ờ, là đúng là là là đúng là bình thường thì làm sao file được Keski, to file được yêu điều mô môn Dynai ba ai có nghĩa là làm sao cái file được Keski và cái file được Yodel là cái dung lượng file và cái định dạng file à, không có vấn đề gì thì ở đây ví dụ như là chị chỉ định là làm sao chỉ định định file dạng CSV nhưng mà chị lại làm sao uh, chọn import file này file được syntax cự chị lại chọn một file ảnh chẳng hạn thì rõ ràng là cái file được Keski của mình đưa vào nó không đúng với cái mà mình đã lựa chọn đúng không thì là cái trường hợp này là không đúng Đấy. Thế nhưng mà chị chọn file đựng Keski là CSV và chị ờ, đưa uh, file đựng syntax ở đây là làm sao nhỉ? Là đúng là file CV, CSV thì thì nó sẽ là làm sao? Monday ba ai thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Thì sẽ tiếp tục xử lý ờ, các cái tiếp theo thì thôi mình sẽ bỏ qua cái nội dung này bởi vì là nó khó hơn cần học chuyên ngành sâu hơn một chút. Tiếp theo là sao? Ờ, nó nó sẽ ờ, thông thường là nó sẽ tiếp tục ừ, giúp mình xử lý ok và xử lý đi đến màn hình tiếp và file được import vào thành công kiểu như vậy đấy tiếp theo new doc của cô mốc của niera gã rbi tức là cái mục nhập vào của mình thì làm sao mà trường hợp có lỗi rồi có lỗi thì phải ờ, dừng các cái hoạt động lại và báo lỗi cho người dùng biết đấy là cái cái common knowledge rất là thông thường rồi thì mình sẽ báo lỗi gì báo lỗi là import của dikimase đấy ô hiểu gì sasemasu hiển thị cái lỗi như thế này tiếp theo ờ, đây là cái lỗi chung mà không thể import được nhé thế còn một cái những cái lỗi mà rất là riêng biệt ví như file được KCK gap phu c na ba ai ok xây rồi phu c à, đúng này không đúng này không đúng này được chưa rất là hay dùng à, không dùng từ là tadashi hoặc là tadashik nai đấy mình phải dùng từ xây rồi và từ ờ, uh, phu c cho chị nhé thì nó mới là chuyên ngành đấy nó mới gọi là iteracy chứ không thể dùng tadashi với tadasic unai được đấy nếu mà mình dùng từ đấy thì cũng được cũng có thể là chữ di rự thôi thế nhưng mà nó không đúng từ chuyên ngành nó không ờ, không đúng từ chuyên ngành thì khi, khi khách hàng nói các em cũng không kikitore uh, kikitoremas không thể nào nghe bắt bắt được cái từ đấy nghĩa là gì đúng chưa đấy uh, ok tiếp mà nếu mà file được case scheme mà phư c thì chúng ra làm sao uh, Hyuji Sasemas hiển thị cái message này. Message gì? Kono file được keski wa supporto stemasen. CSV oyobi uh, Excel keski o supporto stemasu. Đấy. Thì uh, sẽ báo lỗi là cái hệ thống này sẽ không support, không hỗ trợ cái định dạng file này. Uh, hãy à mà chỉ hỗ trợ, chỉ support những cái định dạng file uh, có các cái chô si là Ờ, của Excel hoặc là của CSV hoặc là XLSX thôi ok thì cái này như kiểu là sẽ hướng dẫn cho người dùng là người dùng biết mình sai ở chỗ nào để mà sửa đúng không tiếp theo còn cái lỗi gì nữa file được noyo rồi ga koe được bai ồ vậy thì những cái từ file được keski này file được các cái chosi này rồi file được yorio lại gặp lại toàn bộ ở trong cái đoạn ờ, spec này mô tả ờ, yêu cầu khách hàng này mình chưa nhỉ các em nhỉ à, mô tả trong cái chức năng uh, file được import này đấy à, trường hợp này là trường hợp là dung lượng nó bị quá so với quy định thì uh, sẽ hiển thị messi là làm sao hiển thị messi là kono kono ờ, file no yorio wa 5 megabyte o koete masu 5 megabyte ika no file uh, ska support uh, ờ, Shimasen đấy thì là cái hệ thống này chỉ support import cái file mà có dung lượng nhỏ hơn nhỏ hơn 5 MB thôi và lớn hơn 5 MB thì không thể support được rồi ok uh, vậy thì làm sao nhỉ tất cả những cái từ vựng uh, học lúc trước đều được vận dụng hết vào cái đoạn spec mô tả về chức năng uh, file được import tổ này được chưa các em nhỉ từ những cái gì new mốc uh, uh, new doc cô mốc cự là các mục nhập này rồi Seijo là đúng này, Fuse là sai này, không đúng này. Phai được Keski lại được lặp lại này, phai được yorio này, được chưa nào? Ờ, cái gì ờ, Dodoko Doko Ni Sengi tức là di chuyển đến một màn hình nào đấy này. Được chưa nhỉ? À, ờ, tiếp theo là hết rồi hết chưa? Đây cái đuôi này thì có thể là mình có thể thay bằng từ các cái chosi, các cái chosi hóa dot tổ CSV oyobi dot tổ xlsx SX Keski support tổ Stemas được chưa nhỉ? À, tiếp theo là cái gì nhỉ? À, ờ, còn từ gì nữa không? À, cô ê rự, cái này là từ bình thường rồi đúng không? Ok, vậy chúng ta sẽ đi sang trang tiếp theo nhé. Học được khá nhiều từ chuyên ngành rồi. Em có hiểu không? Nếu mà không hiểu thì có thể comment à, để chị có thể giải thích thêm cho các em nhé. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái từ chuyên ngành vẫn là xoay quanh cái chức năng import tổ à, này đấy là import ho ho đấy thì file được cả à, nổ tan na rửa ní Ờ, sa và ni up abroad à, sư được cô tổ đa kê để tức là làm sao sẽ có rất là nhiều những cách để import cách thứ nhất là làm sao tan na rự chỉ đơn thuần là làm sao sa và là sa và ni upload độ sư được tức là chỉ đơn thuần là upload lên server thôi được chưa đấy thì cái cái server là cái gì à, có thể chúng chị sẽ giới thiệu một bài giảng khác nếu mà bạn nào chưa hiểu còn những bạn mà à, có thể hiểu rồi thì hiểu luôn được đoạn này càng tốt đúng chưa chỉ đơn, đơn giản là upload cái cái file này lên server thôi đấy thì đấy là một cái cách import đấy nhưng còn cách import khác đấy là file được upload độ star tony file được ni a được data o ờ, yomikon de kara database e hozon suru tức là làm sao sau khi upload cái file này lên rồi thì nó sẽ mở hệ thống sẽ mở cái file này ra đọc từng dòng dữ liệu ở trong này để lấy những cái dữ liệu ở trong cái file này rồi bắt đầu mới đưa cái dữ liệu này vào cái database đấy lại chúng ta lại gặp một cái định nghĩa database khác đúng chưa cái định nghĩa database khác thì chúng ta lại sẽ uh, gặp vào một buổi chia sẻ khác nên nếu mà không thì sẽ làm cái bài này nó rất là dối mà nó sẽ dối thì các em sẽ cảm thấy khó hiểu hơn đấy rồi coi như nó là một cái cái kho chứa nào đấy đi rồi chúng ta sẽ có một cái cách upload khác là không chỉ upload lên để lưu trữ mà upload lên rồi xong mở ra rồi lấy dữ liệu đọc dữ liệu ra rồi xong xong đấy lấy dữ liệu đấy lưu vào một cái kho được chưa đấy à, bổ sung thêm cái thông tin gì import tổ file được kino đấy import motono uh, ờ, by tai o sentak cử si upload đồ sư rửa file rửa ô tô đốc cử sư rửa cô tổ đế đê tạo ít cắt xử đế import tổ đề kia được à chúng ta lại gặp một cái từ ít các chữ làm hàng loạt đấy thì bằng cái chức năng import file được Kino bằng cái chức năng làm sao import file này thì làm sao nhỉ à, sau khi mà chúng ta click chọn file bay tay ô sen tắc sen tắc cửa si ờ, upload sư được file được ô tô đốc cửa sư được cố tổ đế thì sau khi chúng ta chọn file upload file lên thì làm sao cái dữ liệu đây này chính là cái dữ liệu ví dụ như ở đây có uh, một cái một cái danh sách về một cái sản một cái danh sách về sản phẩm nào đấy chúng ta cần phải import cái cái danh sách sản phẩm này vào cái cái cơ sở cơ sở dữ liệu vào cái database thì làm sao Uh, rất là nhiều những cái sản phẩm thông tin sản phẩm được ghi mỗi một thông tin sản phẩm được ghi ở một dòng này thì chúng ta làm sao import rất là nhiều ờ, dữ liệu cùng một lúc thì người ta gọi là data chữ nghĩa là một loạt đấy thì thì đấy là ý nghĩa của từ ikatsu nghĩa là làm sao chúng ta có thể đăng một loạt chứ còn nếu mà đăng sản phẩm từng gọi là từng sản phẩm một mà trên một màn hình ấy chúng ta có một cái màn hình để đăng một cái sản phẩm mới vào chẳng hạn đấy nếu mà chúng ta làm sao đăng từng sản phẩm ở trên màn hình rồi bấm đăng rồi lại nhập lại bấm đăng thì nó sẽ rất là mất thời gian rất là chậm đấy thay vì thế chúng ta nhập hết vào Excel rồi chúng ta dùng cái chức năng cắt sự import của cái um, hệ thống chức năng trong hệ thống này thì ờ, rất là nhanh chóng và thuận tiện luôn đấy thì đấy là những cái từ chuyên ngành của cái trang này chị thống kê lại nhé upload độ thì dễ rồi à upload độ là upload lên đúng không uh, ờ, ờ, yomiko mự là đọc file đấy file rồi nia rồi data đọc dữ liệu trong file yomiko mự cũng rất hay dùng luôn nhé các em nhé uh, database ế hozon sư rự tức là lưu vào database cũng rất hay dùng luôn thì chưa hiểu database là gì thì cứ nghĩ là lưu nó vào một cái kho ở trên ở trên server đi rồi tiếp theo là có chức năng à, có từ gì nữa nhỉ by tai là là các loại phương tiện đúng không và ờ, media file đấy à, tiếp theo là gì cắt ừ, sự là làm sao hàng loạt ok à, chúng ta sẽ đi đến cái thông tin cuối cùng à, quanh cái từ file đự đấy là file được download độ thì có upload độ thì có download độ đúng chưa à, thực ra là cũng không hẳn là là cái gì upload lên thì mình đao cái đấy xuống thì nó cũng không có ý nghĩa gì mà mình đao những cái thông tin khác mà mình cần thiết đúng chứ nhỉ đấy thì uh, cái file được download độ thì các em chắc là gặp nhiều lắm rồi ví dụ như là download uh, các bạn gửi mail cho nhau có ảnh này thì uh, ảnh đính kèm thì các bạn click vào ảnh rồi download ảnh về lưu vào máy của mình thì uh, rất là nhiều những cái chức năng download hoặc là download một cái video ở trên YouTube để lưu vào máy cá nhân của mình chẳng hạn đấy thì rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều rồi Ascom ờ, Yasuno Tano ờ, tăng mắt sự à từ tăng mắt sự nhé người ta dùng từ thiết bị đầu cuối nhé đây cũng là một từ chuyên ngành mà các em cũng ờ, khi mà dịch thì các em cũng sẽ cảm thấy là rất là xa lạ không biết dịch thế nào thiết bị đầu cuối nhé thì hôm nay không tập trung vào từ này thì mình sẽ để từ này vào hôm sau uh, tăng mắt sự thì giống như là một thiết bị đấy ví dụ như máy tính của em hoặc điện thoại của em thì đều gọi cũng có thể gọi là thiết bị đầu cuối được Ok. Thì uh, file được ya gazo hozon suru niwa download doshimasu. Đấy, thì mình sẽ down và làm sao? Uh, down uh, down vào cái thiết bị đầu cuối uh, hoặc là cái máy tính của mình được chưa? Download doshimasu. File wa de default no download hozon baso ni hozon saremasu à thông thường là khi mà chúng ta đau loát thì làm sao nó sẽ mở ra một cái cửa sổ và bảo là mình à, lưu vào đâu đúng chưa thì thông thường là nó sẽ mở ra cái cửa sổ mà sẽ chỉ định sẵn cái chỗ lưu rồi ví dụ như cái folder download chẳng hạn là là mặc định sẵn rồi thì nó chính là cái từ là default độ tụ tức là mình mở ra là nó đã đã chọn sẵn cho mình cái đấy rồi thì cái gì đã làm sẵn cho mình và đưa cho mình cái gọi là cái cái lựa chọn mà uh, osusume ấy, tức là suggest ấy ờ, đấy thì nó chính là cái default độ tộ đấy default tộ là nó đã uh, mở sẵn cho mình cái folder download để mình lưu vào đấy rồi còn trường hợp mà mình uh, không muốn lưu vào cái cái cái mà người ta đã chỉ định sẵn thì chúng ta có thể lựa chọn sang một cái folder khác mà chúng ta muốn uh, muốn lưu vào ok download đổ ichiji teisi matawa cancel để để dekiru Uh, nghĩa là trong quá trình download thì mình có thể ichiji teisi có nghĩa thể là tạm dừng đúng không pause đấy hoặc là cancel được nghĩa là hủy luôn cái quá trình download đấy thì chúng ta có thể học được từ ichijiteishi hoặc là từ uh, à, cancer thì dễ rồi ok vậy thì đến đoạn này ờ, đã khá nhiều từ uh, ghép với từ file đự mà chị đã giải thích cho các em rồi và trong quá trình giải thích đây chúng ta cũng đã học thêm được khá là nhiều những từ chuyên ngành khác um, đi kèm rồi và hy vọng uh, buổi học này của chị sẽ giúp các em um, những bạn nào mà chưa từng biết đến uh, uh, công nghệ thông tin từ vựng công nghệ thông tin thì qua những cái bài giảng của chị các em có thể là sẽ yêu thức yêu thích ờ, cái công việc công ờ, IT computer hơn và có thể sẽ đầu quân vào cái ngành công nghiệp mà à, IT một ngày nào đấy còn những bạn nào mà đã bắt đầu làm rồi thì cũng có thể tham khảo thêm để cái những cái bài dịch của mình nó được hiểu hơn hiểu sâu hơn